Súng kia có chuyện phía sau Hai đến Philippines Tôi đã xem bản hợp đồng Xin lỗi đã gây rắc rối cho anh Anh nói gì vậy Tôi mới là người phải xin lỗi đi Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa Chú Tôn mà Chú Tôn Tìm chú Tôn hả Ông ấy đi nè Anh tên này là gì Nhà bếp hả Hay là phòng khách Đây là cuộc sống mà ta đang nói đến Anh không chú ý đến chỗ này được mẹ nó cần gì vậy Anh là đại ca hả Ta nói chuyện đi nào Anh muốn nói chuyện gì chứ Đại ca của à. tôi muốn mời anh đi uống trà Tôi là người giết anh ta Không liên quan đến những người khác Hãy tá họ ra đi Chàng trai trẻ à Có vẻ như anh không hiểu rồi Một con heo đã chết thì chỉ là đồ vô dụng thôi Cho dù là gì đi nữa Thì khỏi cần giải thích nữa Là gì tụ tập ở đây vậy Chúng tôi đang thụ lý một vụ án Ngồi xuống đi Tụi nó ngồi xuống Tôi chắc là các người đã biết đây là gì rồi Tốt hơn hết là đừng xen vào Nếu không thì đừng trách Đây là chuyện gì Vụ gì hả Ngồi xuống Giơ tay lên Trương An Tuấn Anh bị tình nghi đã giết hại Trần Chí Tính Anh đã bị bắt Nước tay sao? Trương Hán Đông Anh nghĩ anh là ai hả Còn ông là giết người Giờ ông dám đến đây gây chuyện sao Ông không tôn trọng tôi Thì cũng phải tôn trọng luật pháp chứ Hiểu chưa Cút đi Tôi chơi cờ với anh nhiều năm rồi Nhưng tôi lúc nào cũng thua Sao anh lại bắt tôi chơi dông nữa 25019 Anh ra đi Thưa công gờ Là một người có giáo dục Là bảo vệ tôi suốt 3 năm Tôi không phải là người có giáo dục Nhưng người có giáo dục chỉ giỏi đó thôi Tôi là một luật sư và kế toán có kinh nghiệm Tôi là dân chuyên nghiệp đó Những người chấp pháp cần sự giúp đỡ của tôi Cho nên họ cho tôi quyền đặc biệt Còn về phía bọn xã hội đen Họ muốn tôi làm cố vấn pháp luật Nên họ rất tôn trọng tôi Vậy đó Khi nào ra khỏi đây Anh đã nhớ điều đó Mỗi khi gặp chuyện Trên hết là Đừng làm gì trái lương tâm Thứ hai là Hãy tập trung vào vấn đề Và những người có liên quan Hiểu chứ Được Bộ cánh này hợp với anh đó Dạ của anh đúng là Có khiếu thẩm mỹ Sao đông người quá vậy Có tên là tên sinh có thể gây rắc rối với anh Nên tôi đem theo bọn đàn em đến Thằng Mập tránh đường Mày không cần tay mày nữa đâu Hãy cảm ơn tao đi khi mày vẫn còn sống đi cho xong đi 와서 một gói điện thoại thôi. Ta không cho qua vụ này đâu. Ta đã ở tù 10 năm rồi. Cho tội giết con trai của ông. Ông cho đàn em vào tù xử tôi và suýt nữa phá hỏng lệnh ân xá của tôi. Tôi có thể bỏ qua Và ông là người phát ngôn của hội đồng thành phố Hãy nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình Ông phải tuân thủ pháp luật Nhưng tôi không sợ ông đâu Hiểu chứ Nhớ đó Cứ ngồi mà chờ xem đi Tránh đường Là gì Đi thôi à? Các anh em Theo tôi Tôi muốn về già và là một người bình thường Không phải là tôi không có tình nghĩa Tôi chỉ muốn đi con đường khác thôi Tôi hiểu Bất cứ cảnh sát nào cũng có thể bắt anh tôi Chứ ông không được Ông có nhớ ông nói gì trước khi mẹ qua đời không Ông nói Ông biết cách làm cha Không sao cả Nhưng ông đừng bắt tôi phải ghét ông Mẹ, ta đến trường thôi Tuấn à, con quên đem theo đồ ăn trưa rồi Mẹ, mẹ không khỏe hả? Mẹ không sao cả Đi đi Nhớ coi chừng em trai đó Con biết rồi mẹ Mẹ sắp nhập viện rồi Con phải ngoan nhé Dạ Nhớ dọn dẹp phòng của con Và em trai của con nhé Con biết rồi Mẹ đi đi Này Đồ khốn Chết tiệt Sao anh dám đột nhập vào nhà tôi như vậy chứ Anh dám coi thường luật pháp vậy sao Ra khỏi đây ngay Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu Đây là nhà của tôi Cái gì Tôi sống ở đây đã lâu rồi Còn anh Anh là con trai lớn của ông Trương phải không Phải Tôi xin lỗi, xin lỗi Chuyện là thế này Khoảng 7-8 năm về trước Bố của anh thương tình chúng tôi Nên đã thu nhận dạy cho chúng tôi sống ở đây Ông ấy đang chỉ tóc cây ở bờ sông Ông ấy sống ở đó Ông ấy tỉa cây hả Con về là mừng rồi à, Chú ơi Chú hả? Gọi là anh được rồi, tôi không có già đến vậy đâu Chúng tôi đang thanh lý hàng Thế cái gì cứ lấy đi Anh muốn gì hả? Tú à Tú Mau lên Cái gì à anh bị cho cắn hay sao Mà la quà gì Thật là xấu hổ Đâu quay bị gì vậy hả Này Em cũng hấp dẫn như cô ta mà Gì à Con về rồi Nhìn con kìa Trông con có vẻ rắn rỏi hơn Cuối cùng con cũng về rồi được điểm Cảnh sát đi Đừng có dài thời gian nữa Hãy mở cửa ra đi Nhìn như vậy Tôi cũng như mẹ của anh thôi Tránh ra Đừng cản trở cảnh sát làm việc Nếu muốn chơi ba người thì mời vào thưa sếp Tôi nghi ngờ hai người có hành vi mua bán mại dâm Để giấy tờ tùy thân đi Mau đi đi Đi Đi Anh đi đâu vậy Nếu muốn bắt thì hãy bắt tôi đi Thưa sếp Được Mặc quần áo vào đi Không Bắt tôi đi được Kích thích quá Thật là phê quá ừ, Anh muốn gì Nè Nhớ mang theo quần áo như vậy của tôi Những đây cả chứng cứ trong thùng rác Nếu không có bằng chứng Tôi sẽ khiếu nại đó Tôi sẽ đợi anh ở sảnh Mau lên nhé Tôi bảo anh ra đó để làm quen với địa bàn Sao bắt cười vậy chứ Đây chỉ là vụ nhỏ thôi Hãy tạm quấy đi Thưa sếp ở học à, viện cảnh sát, các sếp đã dạy chúng tôi Nếu các hành vi buôn bán mại dâm, cờ bạc ma túy Được xem là các vụ án nhỏ Thì chúng ta sẽ bỏ qua các tổ chức tội phạm đằng sau Tôi thấy nên thẩm tra cô ta Vậy anh có được dạy nếu như mang súng và đạn Thì phải tuân thủ theo điều lệ không Có thưa sếp Có vẻ như anh không hiểu biết gì cả Mục đích của chuyện đó là để cho anh biết phải bảo quản vũ khí thật kỹ. Đừng có quan tâm đến hành vi buôn bán mại dâm của người khác, hiểu chưa? Mau lên! Qua đi Quái khai cho kỹ Có nhiều chuyện không làm Để đi làm điếm Anh ấy điều tra cho rõ Tôi là người đi mua dâm Anh ta mới là đi bán dâm Anh đang nói cẩn thận coi chừng tôi kiện anh đó <clears throat> Giờ tôi sẽ lấy lời khai của cô Tên tuổi địa chỉ Tên cô ta là Tiêu Tịnh Văn Năm nay 28 tuổi Cùng địa chỉ với phó đội trưởng của anh Còn anh là Trương Anh Bình Phó đội trưởng ở đây Cần sửa cho đàng hoàng đi Chào sếp Sáng nay tâm trạng tôi không tốt Anh ta là người mới hả? Phải Không dạy dỗ à? Không phải Phải dạy dỗ cho đàng hoàng chứ Chuyện gì mà phải đợi tôi nhắc sao Thưa sếp Anh gây ra cả đống rắc rối Từ trong sang ngoài Này anh Trần Có Là nhân viên công chức không dễ đâu nếu anh không thể giúp tôi Thì hãy xin được chuyển công tác đi Đội trưởng họ Ngưu Còn đội phó Họ Tiêu Tôi chỉ biết vậy thôi Bị kiện trách phải không Trong thời gian bị kiện trách Anh sẽ phải làm tài xế kiêm vệ sĩ cho tôi Dẫn mấy tên lính mới lúc trước đó Họ có nói cho anh biết Anh có thể ngủ với tôi Nhưng không được phải lòng tôi Tôi đã ngủ với hầu hết tất cả sĩ quan trẻ đẹp ở chỗ quanh Và dạ, có vài người đã phải lòng tôi Thề thảm lắm Có vài người bị điều chiếc Và có vài người cố tự sát Này Đừng thấy vết xe đổ của họ nhé Đừng có gì lén tôi Nếu anh muốn tao có thể đi khách sạn hoặc nếu như anh đang rất muốn Tao có thể làm luôn trong xe Nhưng nhớ bằng bao đó Đủ rồi Đừng nói mấy chuyện này nữa Cô không thấy mình rất là rất bẩn thỉu chứ gì Tôi dám nói dám làm Vậy mà là bẩn thỉu sao So với những tên thích coi phim kiêu dâm và than giảng là nữ diễn viên trong đó ghê quá Tôi thấy mình vẫn còn rất đáng yêu So với những tên làm đủ mọi chuyện ác Thì tôi vẫn rất cao quý Cô đã có nhiều suy nghĩ quá gì như vậy Sao con nói với bố cô đi Có con gái như cô Chắc ông ấy rất đau buồn Đau buồn hả Thôi đi Đàn ông làm gì có tư cách nói chuyện đau buồn với đàn bà Đàn ông có ngại kinh không Họ không biết nữa đau của phụ nữ Khi tới tháng Dừng xe lại đi Tôi sẽ cho anh biết Thế nào là đau buồn? Người phụ nữ nào càng đẹp Thì càng có dụ hung quấy lên giường Chân lý đó nha Nào uống đi uống đi Chết tiệt Cô làm gì vậy? Cái gì? Anh ta chơi tôi xong rồi mà không chịu trả tiền Mẹ tôi cần tiền làm phẫu thuật Anh nói xem cô đang bị đánh không còn anh ta đã bị báo cáo cho tôi Anh ta là cảnh sát Nếu các người không hài lòng Cứ tìm anh ta Chúng ta đến nơi khác đi Đào mau lên Đi thôi Không sao đâu Nào tiếp tục đi Tôi bực mình anh lâu rồi Nếu có lần sau thì tôi sẽ đánh luôn cả tên ở ngoài kia nữa Không sao đâu, không sao đâu Cậu muốn gì? Đánh người đó, được không? Cô cố tình làm người khác bị thương là phạm pháp đó Tôi có thể bắt cô, được Để tôi dặm thêm phấn Nhớ còng tôi nhé Hôm nay tôi bị anh còng tay Cảm giác phê lắm Tôi thích Đánh người cũng phải có lý do chứ Tình khốn này ông hoài, thì chơi gái Về nhà đánh vợ Vợ của anh ta là người chị tốt của tôi hồi trung học Anh ta làm chị ấy đau buồn Tôi sẽ cho anh ta đau buồn hơn Vậy đó Bài học này là để cho anh biết Cách phụ nữ giải quyết nỗi buồn đau Đàn ông Hãy học hỏi chút đi Trên thế giới này Còn có luật pháp Nhà cảnh sát Chuyện thế này thì cô nên để cho luật pháp và cảnh sát giải quyết Trên thế giới này có một loại bao cao su rất nổi tiếng Trên nó có rất nhiều lỗ nhỏ li ti Mà mắt thường không nhìn thấy Bao cao su này có tên là luật pháp và một loại cảnh sát ngây thơ thích dùng bao cao su để phòng tránh thai và còn giới thiệu cho nhiều người khác tôi tin là cách tốt nhất để phòng tránh thai là đi cõng dẫn tinh Đã lâu rồi chưa nói chuyện với người gây thơ như vậy Tôi mệt rồi Đưa tôi về nhà đi Dậy đi Dậy đi Dạ, Nhìn nhà mà ngủ dạ, Đừng nhớ tôi quá nhé dạ. Hãy chạy điện thoại của tôi Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt sống một mình trong một căn nhà lớn rất cô đơn nhưng giờ cô đã về rồi Nơi này giống như là một căn nhà hơn Nhưng hai người không ai nói một câu nào Suốt cả bữa ăn Con trai à Vậy là không được đâu Con không có thân thiết với ông ấy Nên con biết nói gì cả Con có thể nói là con Có thể nói gì đi Anh làm cha mặt tệ thật Con trai của anh về nhà ăn tối Mạnh chẳng nói một lời nào À phải nói gì đi chứ Anh làm sao vậy Sao hả anh bị à, bịt miệng rồi sao Sao em lặng vậy Anh không quan tâm điều An Tuấn nghĩ à? à Anh có thể không quan tâm Nhưng tôi thì có Tôi mất rất nhiều công sức mới đưa được anh ra khỏi tù. Tôi đã tốn rất nhiều tiền bạc và sức lực để cho anh có được vị trí như ngày hôm nay. Đây. Cũng nhờ tôi mà anh mới trở thành nghị trưởng. Tôi cũng có công lao chứ. Chứ không thì anh cũng không giữ được vị trí này lâu vậy đâu. Nghị trưởng đưa thuộc hạ đi chém người với thanh thiên bạch nhật thế này sao Anh làm khó cho tôi quá Hãy nghĩ đến chuyện anh phải làm Nếu không Hãy báo cấp trên của anh Báo cáo hàng ngày với tôi Anh có trách thì có lợi gì chứ Lợi ích hả Chứ mình anh có lợi ích Những người như chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau Nếu tôi không làm gì Thì người ta sẽ coi thường tôi Được Nếu muốn báo thù Thì tôi sẽ làm đúng theo luật Nghị trưởng Cho dù địa bàn quan trọng lớn thế nào Thì ở bên trên cũng có trời Chúng ta đã làm bạn nhiều năm Anh phải hiểu điều này Anh là đất Còn tôi là trời Đừng gây khó cho tôi Trong quá khứ tôi phải nhẫn nhịn anh Nhưng giờ chúng ta ở cùng vị trí rồi Cùng lắm thì không hợp tác nữa Cứ chờ mà xem Cho hai ba tên thuộc hạ của nghị trưởng vào tù đi Chúng ta phải cho hắn sợ Nhưng Ông chủ à Đánh chó phải ngó mặt chủ nhà chứ Lâu lâu cũng phải cho chủ nhà biết tay chứ Cũng cho cấp trên xem nữa Rõ Tên ngạn đi Thông minh thật Nhưng chưa đủ bản lĩnh Không đủ sức đối đầu với tên sinh đâu Trương An Tuấn mới là nhân vật Đáng nhắc đến Bà tới bên ta đi Được Ông chủ có người theo dõi chúng ta Xem người đó là ai vậy Chắc là người của chúng ta Vậy thì kề hắn đi Vậy trưởng dạ nổi tiếng rồi Nhưng còn thiếu hậu thuẫn Giải quyết Trương ăn Tuấn Và bố hắn Tôi sẽ tổ chức để ăn mừng cho anh Đừng dùng súng Dùng dao thôi Mang thịt của chúng về cho chó ăn Mẹ Con là anh Tuấn đi Con đã về rồi chú hán đồng rất yếu Chú ấy nói với tôi là nếu chú ấy qua đời Nhà con trai không trở về Thì hãy chôn chú ấy với vợ dạ, ờ, ờ, Chú cô nói tôi hàng năm nhớ đến thắp hương đối xử với chúng tôi rất tốt Cho nên tôi rất nghe lời Nhưng tôi nghĩ sẽ không sao đâu Bởi vì chú ấy còn con trai Ông chủ của tôi tìm anh Đi theo tôi Tôi có nợ anh cái gì không Một ân tình Ân tình gì Nếu không phải tôi bảo vệ bố anh bao nhiêu năm nay Thì tên sinh đã xử ông ấy rồi Bố tôi là thuộc hạ của anh Đây là chuyện giữa các người Tôi không liên quan Tôi đưa anh đến đây Cũng vì muốn tốt cho anh thôi Theo lý lịch của tôi Thì việc cảnh sát đến tìm không phải là chuyện tốt lành gì Có chuyện gì cứ nói thẳng đi ngạn là bạn của anh Ba năm nay anh ngồi tù Anh ta cũng đối xử tốt với anh Tôi hy vọng anh hãy làm gì đó để cảm tạ ơn nghĩa của anh ấy Hãy gì giúp anh ta Một cảnh sát bảo một người đã ra tù Trả lại con đường xã hội đen sao Anh đùa tôi hả Không Tôi làm vậy là cũng có lý do Đầu tiên nếu anh không giúp Thì An e Ngạn sẽ bị tên sinh hạ Thứ hai Tôi không có người đưa tin trong băng của Ngạn Anh giúp anh ta Thì coi như làm tay mắt cho tôi Tôi có thể làm đương manh Nhưng tuyệt đối không làm tên phản bội Anh tìm nhầm người rồi Em trai của anh giờ cũng là cảnh sát Và anh ta ở trong đội của tôi Tôi đúng là có duyên với đình của anh Làm người thì không được nhát gan Anh hãy nghĩ cho kỹ Thằng súng này rất hung hăng Hắn đã giết hai cảnh sát ở Đồn Bắc Cấp trên ra chỉ thị Có thể nổ súng Nếu cần thiết Hãy bảo trọng Xuất phát Rõ Thưa sếp Có nhiệm vụ à Tôi Anh nói lại đi Truyền điện thoại đi Điều tra gọi Alo, sở cảnh sát đi Trương An Minh Một tiếng sau đến đón tôi Tôi là cảnh sát Chứ không phải trai gọi Này Cho anh nè Tôi không cần Tùy anh thôi Nên không muốn đội phó gây khó dễ Thì hãy luôn mang nó bên đó Vì diễn liên lạc với tôi Dừng xe phía trước đi 前面停车。Chào tôi nhé. Chị mối à Còn ngon thì làm lần nữa đi Đi chết đi Chưa gặp qua dây lưu manh hả Này Này tôi thấy cô ta đánh cô Tôi là cảnh sát Cô có muốn báo án không Cảnh sát thì đã sao Lo chuyện của mình đi có một người cảnh sát cho cô đi đánh người Cô đánh cả phụ nữ và đàn ông Cô Cô có thể có nguyên tắc sống không vậy Tôi không đánh nhau vì người đó là đàn ông Cũng không cởi đồ cho gái xem Tôi cũng có nguyên tắc mà Phụ nữ đánh nhau không phải vì trai sao Không phải Tôi làm vậy là gì mẹ của cô ta Mẹ cô ta hả Chuyện là sao vậy Cô ta đã nhiều ngày không về nhà Những lúc về nhà thì là chửi mẹ mình Cho nên tôi tát cô ta Sao có nhiều chuyện vậy Chuyện nhà người ta liên quan đến cô chứ Chuyện liên quan đến mẹ cô ta Thì tôi sẽ không để yên Được rồi, sao cũng được Cô có thể làm chuyện khác ngoài chuyện đi đánh người không Được Anh Trương à, ngày mai anh đến làm việc nhé Được ngày mai tôi sẽ đến sớm được cảm ơn nha cảm ơn ông hiệu trưởng nói là anh không thể thuê xe anh ta hãy nghĩ lại đi anh trương tôi xin lỗi không sao à? tôi mới là người phải xin lỗi mươi chỉ muối Làm gì mà lâu quá vậy Cho tôi đợi từ nãy giờ Tôi xin lỗi mau lên đi Xin lỗi nhé. Đi thôi Cô cảm thấy vậy là tốt sao anh không phải là người thông minh Sao không nói rõ hơn Cô đang thu tiền bảo vệ hả Có thể nói là gì Tôi là cảnh sát Tôi cho cô đi thực hiện các hành vi phạm pháp Tôi còn là cảnh sát nữa không chứ Chuyện đó thì tôi không biết Nhưng anh khác biệt với những người khác thật là sao Anh giống như là một ly nước trắng Trong sạch và tinh khiết Rất tốt Viện trưởng đây là tiền của tháng này Cũng may là có cô giúp Nếu không tôi không biết phải làm sao Để nuôi những đứa bé này Cô Tiêu à Cô là thiên thần của chúng tôi Cái bà viện trưởng này trong thì cô dễ hiền lành Nhưng ánh mắt bảy Có vấn đề rồi Cái gì Nếu không sao bảy lại gọi cô là thiên thần Ý của anh tôi là quát quỷ sao Cũng giống lắm Giống thế nào chứ Tôi cảm ơn chị mũi lắm Sao dặn giấy được Cô ta vừa đánh vừa chửi cô Có gì để cảm ơn chứ bạn trai cũ của tôi là cò ma túy Tôi vô hàng cho anh ta Và bị bắt Chính chị muội đã bảo lãnh cho tôi Còn dạy cho anh bạn trai cũ của tôi một bài học nữa Bây giờ đã hiểu chưa hả Cửa hàng này là do chị muội đưa tiền cho tôi mở Nếu không tôi vẫn còn lông bông không nghề ngỗng gì cả Tiền báo kê hả Tôi đoán là anh ta nói vậy Mỗi tháng tôi đưa một ít tiền cho chị Mũi làm từ thiện như là không ai đến gây chuyện với tôi Tôi sẵn sàng trả tiền bảo kê loại này được Vậy nhé Khi nào rảnh Nhớ đến tìm tôi nhé Sao không thể nào sửa được nữa Bị đứt xích rồi Hai đứa đưa đến tiệm sửa xe đi Anh thấy gì không Tên vô dụng này là tăng cái kìa Nghe đây Cô nên cùng đi với chúng tôi Chứ đừng đi với tên nhát gan này Nhớ tìm tôi nhé Họ là ai vậy Là rác rưởi Ông chủ Với một tay đi nhanh lên Đợi đó cái xe đạp Nhìn kia cô gái Cô là xuất nhân sao Cô khỏe thật đó Hãy cẩn thận Ông chủ ờ, Sao thử sự xích thì đi Hãy xử nếu có thể Còn không thì hãy thay sợi mới Nó chỉ bị đứt thôi Tôi có thể xử được Vậy để lại cho ông đi Tôi đi đi à, Chú à, à Gì Con có việc cần bàn bạc với hai người An Tuấn An Tuấn Ra đây nhanh lên Chú Có chuyện gì vậy Cậu chạy xe được không Sao hả Tôi đang hỏi cậu có biết chạy xe không Cậu có thích trẻ em không Anh Trương Anh rất đặc biệt đó Mặc bị bình thường rất ít nói Nhưng cô ấy đã giới thiệu cậu với hiệu trưởng trường mẫu giáo Cứ theo cô ấy học hỏi sau 3 tháng thử việc Anh sẽ trở thành đồng nghiệp toàn thời gian với chúng tôi Chào mừng anh Những đứa trẻ rất vô tội và đáng yêu Tử lượng của tôi có thể không tốt Nhưng bình rượu này thật sự quá nhỏ Cô quá coi thường tôi rồi Một bình rượu đáng yêu cho một anh chàng đáng yêu Chừa cái bao búa đi cái búa bao Ai thua phải uống Lại nào Kéo búa bao Kéo búa bao Ai thua phải uống Thua rồi Uống đi Ooh, Tôi thích cảnh này quá Anh thế nào rồi Một Hai Một Hai Tạm biệt Đồ ngốc Chào anh Tôi không muốn phí thời gian Hãy thành thật với tôi Sao anh lại bám theo tôi Tôi không có, thưa anh Điều đó tốt nhất là thật Nếu thật là anh có làm Thì tốt nhất hãy cẩn thận Để tôi hỏi anh lần nữa Tôi có nhận được tin là quản lý đang điều tra tôi Anh có phải do họ cử tới chứ Không Thưa anh Tôi cũng không nghĩ vậy Quản lý sẽ không quá tàn nhẫn đến nỗi Cứ một tân binh đến đi Hãy tự bảo trọng đi Mẹ Để con kể mẹ chuyện này hài lắm Anh ta uống rượu nhiều quá đến mức Nôn hết cả ra Nhưng con thấy anh ta khá đặc biệt những người khác chỉ nghĩ đến việc Lên giường cùng con Nhưng anh ấy thì không Bố con là một cảnh sát tốt Ông ấy rất bận Không thể ở bên con Trong thời thơ ấu Bệnh của mẹ rất đau đớn Mẹ cần thuốc giảm đau Với mẹ Bố con chắc đã làm điều gì đó sai lầm Hãy tha thứ cho mấy Yêu thương ông mấy. Đây là tâm nguyện của mẹ Mẹ Mẹ sao rồi Phía trước Dừng xe lại đi Dừng lại Dừng lại đi Nhanh lên đi Chậm chạp quá xuống xe mau Đồ vô dụng Sao các người gian đấu với tôi Các người muốn gì hả Lên đồ nhóc lại Tránh ra nào Đừng phí lời nữa Con của tôi Anh làm quá gì vậy hả Anh làm gì vậy Nó là con tôi mà tôi là mẹ đó Các người thật là Xin chào Hãy nói chuyện thật bình tĩnh Thần sân trên lưng anh ta đã làm phụ huynh quán sợ Anh ấy không làm gì sai cả Con cũng vậy Cả cô Trần nữa Vậy là lỗi của phụ huynh sao Để tôi nói cho cô biết Những phụ huynh đó trả lương cho chúng ta đấy Nhưng rõ ràng Là lỗi của họ mà Cháu mặt Lị Cô làm việc ở đây bao lâu rồi Cô trả theo với tôi vì anh ta sao Nếu cô không vui Cô cũng có thể đi Được thôi Tạm biệt hiệu trưởng Tạm biệt cô Trần Này Mạc Lý à Tôi xin lỗi Cô bị sa thả gì tướng Không sao Phải đừng lo lắng Chú có nhiều bạn lắm Chú sẽ tìm gì khác cho con Đúng đó Chúng ta giống như là gia đình vậy Gia đình cả mà Con làm đúng đó Nào thư giãn đi Giờ con đang rất thư giãn Trong quá khứ Trường mọi người Cùng với lũ nhóc Ai cũng là cảm thấy sợ cả Con thậm chí không dám nói chuyện với họ nữa Hôm nay Anh ấy đã đứng ở cửa xe buýt trường Và bảo vệ con Đột nhiên Con cảm thấy Con không còn sợ nữa Mẹ Con biết mẹ luôn lo lắng vì con con Con muốn thử Bán cơm trưa Bán cơm trưa hả Bác Lý à Việc đó cần con phải tiếp xúc Với rất nhiều người Con có làm được không Anh có thể bán cơm trưa Cùng với tôi không Con không uống. Một sữa thai con uống. Bố có thể uống thai con nhưng có rất nhiều điều bố không thể giúp con được Đừng khiến ai thất vọng Đặc biệt là Mạc Lị bú Con kính bú Ai đó Cẩn thận Ai mà lo cái gì Đừng Tao phải dập lửa nhanh lên Tuấn không thù hằn gì anh cả Hôm nay tôi ở đây Là để trả thù gì cũ cho bạn tôi Và nán chuyện đi Hãy đấu tay đôi Anh có càng nhiều hơn là kỹ năng Người cứ anh tới chắc chắn không phải là người bình thường Có phải là thằng sinh không? Gửi lời của tôi đến hắn Dù hắn muốn làm gì với tôi Tôi đã chơi đủ rồi Nếu hắn dám làm hại đình của tôi Hãy kêu hắn đi mua Bảo hiểm dân mạng đi Anh chỉ có mạng sống thôi Trước khi nghĩ đến việc hạ sát ai Thì đầu tiên phải nghĩ rằng Liệu có ai khóc vì anh không Nếu có Hãy yêu mến người ấy Đừng điều mạng với bất kỳ ai cả Bố, chú, hai người ổn chứ? Bố ổn. Tuấn à. Bố, đừng có quay lại, con đừng cũ nữa. Con đứng ở đây trước mặt bố, cũng như một cái giỏ rỗng. Trái tim con chỉ đang ở dưới nhóm đó. Bố à, cậu nhóc, chúng ta có hy vọng lớn vào con. Chúng ta mong con cho chúng ta một đứa cháu. Con tốt nhất là đừng có bà làm hỏng làm ơn đi. Tôi mừng Vì anh vẫn ổn Được rồi Đến kia đứng yên hạ xuống xuống hạ xuống xuống hạ xuống đứng yên đi tìm hắn đi Làm tốt lắm Hãy ra lại nó sao Để bắt đến con đường đi Có chuyện gì vậy Hắn nói muốn giá đi Ta đừng nghĩ mất giá này Nhưng hắn từ chối Cứ trả cho anh ta đi Đừng tin toán như vậy nữa Thôi đủ rồi Chết tiệt Các người làm gì vậy đều khốn Sếp, tôi có thể giúp gì cho anh không? Tôi nghe nói cậu rất được tổng thanh tra để mắt Khi còn ở viện học cảnh sát Không tệ đâu Cậu có người ủng hộ Có vẻ nếu như tôi muốn giữ việc Tôi sẽ phải nhờ anh báo cáo Vài lời tốt đẹp với tổng thanh tra Thưa sếp Anh hiểu lầm rồi Thật ra tôi có người đã ném bơm xăng vào bố và anh cậu hồi tối qua Bơm xăng sao Họ vẫn ổn thôi nhưng kẻ thù buộc sẽ phải tấn công một lần nữa Thưa sếp Ta nên gửi nhân viên để bảo vệ họ Làm sao cảnh sát có thể dính líu đến mối thù giữa các băng đảng được Công việc của chúng ta là kiểm soát quyền lực của mỗi băng nhóm Chỉ khi ta có thể ngăn mọi vụ việc giết chóc Ngài là người duy nhất có thể giúp anh cậu Nhưng nếu như anh cậu không giúp hắn Thì hắn chẳng là cái gì cả nên cậu tốt nhất là hãy thuyết phục anh mình Hãy giúp ngạn Chỉ có vậy thì anh ta mới có thể bảo vệ bản thân Và bố của cậu nữa Thưa sếp Tôi không thể Vì đừng mong tôi làm gì Vậy thì chỉ có một kết quả thôi Trước khi cầu bị chuyển đến đảo ngoài khơi Hãy chuẩn bị nhận xác của họ Nếu đó không phải là kết quả cậu muốn Hãy nghe lời tôi đi Có ai nhà không Có chuyện gì sao Tôi không tìm cậu Là cô ấy Em đã quay lại Bố giờ chú đang uống vài ly Chờ anh chút anh thay đồ và tao cùng uống với họ Không cần đâu Em là cảnh sát Những người khác sẽ nghĩ gì về em Nếu họ thấy em đi cùng với một cường tội phạm Anh là anh của em Em sẽ không bao giờ làm lớn chuyện cho ra cảnh sát cả Trong thời gian em làm cảnh sát Em từng nghĩ về việc mẹ bị đau đầu Tại sao bởi lại chịu đựng một người anh ta như vậy chứ Bình à Anh là người làm em thất vọng Đừng có giận mẹ Anh vẫn sẽ có thành tích Anh nhớ mẹ tốt như thế nào Vì anh hoàn toàn đã hết bệnh Hãy giúp em một việc Hãy quay lại con đường của anh Và giúp bạn của anh ngạn Rồi trở thành người cung cấp tin cho cảnh sát Nếu không Em không biết làm sao em có thể tiếp tục làm cảnh sát nữa Em đã nói xong rồi Hãy nghĩ gì đó đi Em đi đi Làm tốt lắm Tôi sẽ báo với sếp Anh sẽ có một tương lai tươi sáng Trưởng An Minh à, Anh sao vậy Có chuyện gì vậy Có phải bố tôi làm gì anh không Đừng bỏ qua cuộc gọi của tôi nữa Anh là ai Vậy anh là cậu em trai Vì nhìn anh của anh Tôi đã biết anh ấy lớn lên thành soái ca rồi Còn anh thì ngược lại Như một tên chậm phát triển vậy Sao nào Vẫn im lặng sao Chúng ta chơi đấu chữ đi Được thôi Nè Nè Nhìn tôi đi Cái gì vậy Cuối cùng cũng mở miệng rồi Tôi hỏi anh tại sao anh có máy nhắn tin Đây là bí mật của tôi Bí mật thường rất đau lòng Tôi sợ đau lòng nhất nên tôi sẽ không hỏi anh Nhưng tôi vẫn mong biết được Bà chủ sếp anh Tuấn này ở bên trong Sếp, bà chủ Anh bạn, một người bạn khó gặp Cẩn thận Anh ở xe rồi sao Hay là anh thậm chí còn không có xe Muốn đưa bằng cái đi chơi sao Xem coi anh thích chiếc nào Cứ lấy đi Bao lâu nữa thì cô lâm bụng Tôi vẫn còn khỏe trong 2 đến 3 tuần nữa Anh có cần tìm người không Giờ tôi không còn lắm quyền ở đây nữa Anh phải bà chủ đi Chúng tôi đã nợ anh 10 năm nhưng anh lại suy nghĩ về việc quay lại với công việc nguy hiểm này Nếu chúng tôi không cẩn thận Chúng tôi có thể nợ anh thêm 10 năm nữa Điều đó sẽ không tốt đâu Tất nhiên là không rồi Chú, chú Tế sư Bố, điều cô nói hoàn toàn đúng Xã hội chỉ là xã hội Khi có ba lý do Khi có ba lý do tôi Đúng không? Nó khiến tôi vui vẻ Tôi là một người bố không tốt Tôi không giỏi dạy con Nhưng tôi biết rằng Nếu có người muốn hại con tôi Tôi sẽ chiến đấu bên cạnh đó Nếu nó muốn tự hại mình Tôi sẽ rất thất vọng Con nên biết đường về nhà Không tệ đúng không? Đi một vòng nào Anh có thấy rắc rối không? Đó là điều tôi không thể nói với bố Tôi muốn biết đó là chuyện gì Tôi đã sai lầm trong quá khứ Nên tôi chưa từng có một tương lai hứa hẹn Tôi muốn lái chiếc xe đèn cùng cô Lâu nhất Và xa nhất ta có thể Nhưng bây giờ tôi phải để lại chiếc xe cho cô Đó cũng không phải là điều tôi muốn Xã hội quá nhẫn tâm với những người như tôi Tôi đừng cậy vào anh Chúng tôi sẽ không ngán đường anh Nếu anh không làm ăn nhảm nhí gì Tất nhiên là không Chúng tôi điều hành việc kinh doanh hợp pháp Để tôi phục vụ anh Cô à Đây không phải là nhà nghỉ đâu Anh có biết tôi là ai sao Tôi biết Cô rất nổi tiếng Không thấy tôi đang tận hưởng sao Đồ rắc rối Đi đi Đi đi Cô ta không phải Sao hả Đủ rồi Cô ta đi quá xa rồi Đây là câu lạc bộ cô ta đã làm gì Cô ta ngồi thế đi À Hưng vâng. Bà về bên ngoài đi Được Đừng cho ai vào Tôi đã theo dõi anh Đó là bí mật đúng không Tôi không muốn biết nhát gan Sao đây đi xin A à, xin Bình tĩnh đừng manh động Hạ xuống xuống Anh muốn gì Nó là con gái của sếp trưởng Cứ bắn đi Nên có gan Đừng manh động Bắn đi Không ai được nổ súng Bắn đi Đừng manh động Bắn đi Nó hạ xuống xuống đi Bọc xuống xuống bao Để yên Để yên xuống đó Mọi người hạ xuống xuống Dĩ khắn Đừng súng lên Báo lên Asen à Tôi có anh là ông chủ Tôi đã ở dưới trướng của anh từ khi còn trẻ Nhưng anh lại giao tôi cho cảnh sát Cảnh sát trưởng Anh là cảnh sát Anh dùng súng của cảnh sát Để làm những việc chơi bận của mafia Anh không thể phân biệt đúng sai Đừng đổ lỗi cho tôi là không có lương tâm Đồ rác rưởi Tôi chỉ đòi hỏi anh một điều Anh không theo dõi bố tôi chứ Tôi tin anh Phó cảnh sát trưởng Đây là tiền của tôi Tôi không bán nữa Ít nhất hãy cho tôi biết lý do Với chiếc vali này Anh sẽ không phải vào tù trong hai năm tới Với vali này Chỉ cần anh nói một lời Tất cả câu lạc bộ của tôi sẽ mở cửa 10 ngày nữa Đây là một vật chứng rất quan trọng Người đến đây bắt cho tôi càng sớm càng tốt Nhanh lên Alo tôi là Từ Định Quốc Có muốn gặp tôi tối nay không Gấp gì sao Được hẹn anh ở ngôi nhà cũ của ta Như thế này thì đã cao hơn giá trị của thị trường rồi Cho tôi một cơ hội thăng tiến Nhưng nếu tôi có thể cứu mạng anh Nó chỉ là một khoản vừa đủ thôi Anh có biết rằng Trương An Bình có bằng chứng về hoạt động phi pháp của anh không? Hãy là những gì anh thấy phù hợp Thưa sếp, tôi muốn xin nghỉ việc. Ra điện thoại đi thưa sếp đó không phải là của tôi Tôi biết Đi với tôi. Duyên Hải. Vào đi. Ờ, Đội trưởng Tiêu. À? Tôi đã đưa cho anh ta đến đi. Ờ. Được rồi, ăn thôi đi. Dân. Tôi rất vui khi nói với cậu Ta có còn kẻ thù Vậy đó là sinh Tôi đã nhận được tin là hắn sẽ tấn công bố và anh cậu tối nay Thưa sếp Tôi đã là bạn với anh ta rất lâu Chỉ có tôi mới có bằng chứng đủ để bắt được hắn mà thôi Nếu không thì anh ta có sự bảo vệ của hội đồng thành phố Ta không thể làm gì hắn cả Nếu cậu muốn cứu anh trai Có một cơ hội tốt trưa đây Xin đăng bán một lô vũ khí cậu sẽ giả làm người mua hàng tôi sẽ trực tiếp dẫn đội để bắt quả tang hắn mọi thứ sẽ được giải quyết cậu nghĩ sao thưa sếp đây là lệnh sao phải trước đi để trước đã thưa sếp tiền đâu đây đã Nghị trưởng Anh ta đến rồi Chàng trai trẻ Ngồi đi Cậu cao giống người sao xuống ở câu lạc bộ tối hôm bữa Cậu à, có làm thêm ra tiền không Tất cả đã giao dịch với tôi đều tuân theo một nguyên tắc Và đó là giá cả hợp lý Cậu có mang tiền không? Có Đó là gì? Cổ vật Cậu không phải ở đây để mua cổ vật sao? Không Đó không phải là thứ tôi muốn Chàng trai trẻ Cậu nhẹ dạ quá Vậy thì không tốt đâu Hưng à Xem thử đi Sếp Là tiền giả Cậu đưa tiền giả cho tôi Cậu chết chắc rồi nha, cậu có gì muốn nói thì nói đi Đừng ngần ngại à? Tuấn à Bị bị bắt cóc bởi asin. Sinh Hắn gửi lời là Hắn muốn con đến đó Mình là cảnh sát Con nên đến là sở cảnh sát đi Vậy để họ lo Chú à Mình đã sắp xếp cả rồi Cậu ta dùng tiền giả để mua đồ cổ thật Nên nếu ta đến sở cảnh sát Cậu sẽ phải vào tù Anh bạn Chúng ta đã chuẩn bị cả rồi Tôi sẽ đợi cậu đến Chúng tôi đi đi à? Mạc Lị Về nhà đi Nói mẹ con Tối nay đến ăn cơm Mặt Lệ là một cô gái rất tốt Thằng Tường thấy con bé sẽ là người vợ tốt Và con dâu tốt Thế giới cô bố rất là mù mờ Lễ dỗ lần thứ 10 của mẹ con là ngày 10 tháng 3 âm lịch Nhưng bố lại quên điều đó Bố sẽ đi coi chú con Và bảo chú ấy Đưa gì đến đi Cùng chung vui Chúng ta sẽ cùng ăn tối và uống vài ly Bố, đợi con đã Con đi rồi sao Thả tôi ra Bố à Chuyện này là xảy ra gì con Con phải để bố xử lý rắc rối của con À Tuấn à ngày bố này Bố đã hài lòng Kêu sớm đến tuổi này Con thì khác Con không thể vào tù nữa Bố à Bố thường nói Bố không phải là ông bố tốt Từ ngày bố bắt con để đứa con vào tù Trong tim con Bố đã là một người bố tốt rồi Tuấn Thả bố ra Tuấn à Con không được đi Tuấn Anh bạn Vì anh không muốn tôi đi cùng tất nhất hãy nói gì đi Nếu tôi không quay lại Hãy gọi bố tôi như bố anh Em biết em không thể ngăn anh lại Điều em muốn nói với anh là Nếu anh quay lại Em sẽ đợi anh Nếu anh không về Em cũng sẽ đợi Đây là chuyện giữa hai ta Thả nó ra đi Tôi đã đợi rất lâu rồi Tôi đã đợi anh 10 năm Khi tôi còn trẻ bác sĩ đã nói với tôi Tôi không thể có con được nữa Trí tính là con nói dỗ duy nhất của tôi Cậu giết con tôi Hôm nay tôi sẽ tận diệt anh Trong suốt 10 năm Tôi đã để bố và em anh yên Tôi đã chờ đợi đến hôm nay Hãy nói xem anh muốn chết cách nào Nói xem nào Hãy nói đi Nói đi A à, Sinh Có điều tôi muốn nói với anh Anh đã thất bại trong việc làm cha Anh đã gây ra cái chết của con mình Phải Tôi chính là thất bại Rồi anh muốn nói gì Hãy đi giải thích cho trí tính biết đi Thả anh ta ra Thả ra Hãy quỳ xuống Anh đáng phải chết Chết tiệt Chết tiệt Cảnh sát bắn chết nghị trưởng thành phố Nó sẽ ở trang chính Các báo vào ngày mai Bóp coi đi Bình tĩnh Bình Không Làm đi Không Đừng dính vào đi không? Bình nào Tôi biết anh vẫn còn mẹ phải chăm sóc Tôi sẽ tha cho anh Anh có thể đợi cảnh sát đến Và bắt tất cả chúng ta Và ta sẽ coi như chuyện này Chưa xảy ra Hân hưng, Giờ tôi đứng lên đi Đừng di chuyển Nếu không chúng ta sẽ bắn Đứng yên đó Đừng bắn Cứu anh tôi với Hãy tha cho A Bình Còn xin bố Còn ta điều tra bố Còn ta có bằng chứng có thể khiến bố mất việc Và phải vào tù Nếu như vậy Gia đình con sẽ bị hủy hoại Vì đó không làm con bận tâm sao trên An Bình Bố sẽ cho cậu ấy một kỳ nghỉ dài Quả báo có thể cho quả ấy ra Aaron Bố có thể nói rằng cô ấy là cảnh sát tốt Hoặc bố có thể nói cậu ta là sĩ quan giả mạo Bố có thể xử cậu ta tùy ý Bố sẽ để con lựa chọn Nếu con muốn quỷ hoại cậu ta Kiều sẽ kết thúc Em nói gì vậy Em chán rồi Chia tay đi Tình Văn à Nói thêm một câu nữa em sẽ ghét anh gì cô nó quay lại